À, xin kính chào các anh chị thì uh, à, TTF xin uh, làm một series hướng dẫn các anh chị đầu tư uh, cái uh, cái từ lúc anh chị mà để cho những anh chị mà mới vào thị trường chứng khoán hoặc chưa biết gì về thị trường chứng khoán thì để các anh chị uh, rút ngắn được khoảng thời gian tìm hiểu về thị trường chứng khoán thì TTF sẽ làm một series để hướng dẫn thật chi tiết các anh chị uh, vào đầu tư chứng khoán nha thì đầu tiên á thì uh, à ở video này ở video này thì à, VDS tds sẽ uh, hướng dẫn các anh chị uh, mở tài khoản tên công ty cổ phần chứng khoán VPS thì trên thị trường hiện tại uh, có rất là nhiều công ty chứng khoán khác nhau tuy nhiên thì uh, VPS là một trong những đơn vị mà chiếm thị phần lớn nhất trong uh, ngành môi giới chứng khoán uh, và có biểu phí uh, được đánh giá là thấp nhất trên thị trường chứng khoán chính vì vậy thì TTS à, có liên kết à, có cái liên kết ở trong công ty chứng khoán hiện tại thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái tài khoản đầu tiên để việc đầu, đầu tiên để mở một tài khoản chứng khoán để bắt đầu ờ, công việc đầu tư thì các bạn đầu tiên các bạn phải có chuẩn bị đầu tiên là tiền cái thứ hai các bạn phải chuẩn bị đấy là một chiếc điện thoại thông minh có kết nối wifi hoặc là một luật ờ, hoặc là internet hoặc là 4G hoặc là 3G gì đó rồi đó là hai việc căn bản nhất rồi đầu tiên á, các anh chị vào Google thì các cái đối với các anh chị mà xài à, cái à, Android á, thì các anh chị vào Google các anh tại các anh chị tại à, Smart One ứng dụng Smart One ứng dụng Smart One đây thì ứng dụng Smart One đó, nó có cái biểu tượng này thôi này Smart One này đây VPS đây đó các anh chị tải nó về hoặc trên uh, Google cũng có trên uh, trên Apple Apple Store cũng có cái ứng dụng này nhá các anh chị tải về bước tiếp theo á, là các anh chị vào um, các anh chị vào uh, các anh chị tải uh, quét quét cái mã QR quét cái mã QR đây khi quét các anh chị quét cái mã QR này à, các anh chị mở nhá thì nó sẽ ờ, hướng dẫn để đưa các anh chị đến cái đường link mà mở tài khoản đây open account vps.com có mã giới thiệu của mình là BAB4 đó đối với các anh chị á, mà không có nhập mã giới thiệu này á, thì thì cái cái tài khoản của anh chị á, thì nó sẽ được ờ, truyền thẳng về ờ, bên đội ngũ chăm sóc khách hàng của VPS á, thì cái đội cái cái cái cái đội ngũ chăm sóc khách hàng của công ty ấy, thì thường người ta rất là ít quan tâm đến uh, ít quan tâm uh, đến khách hàng uh, mà ví dụ như tư vấn nhật ờ, người ta thầy em ví dụ như để đối với các chị mà làm uh, vào một uh, tài khoản có tài khoản giới thiệu của bên đội ngũ môi giới ấy, thì các anh chị đã được uh, đội ngũ môi giới thêm vào một cái hội nhóm ấy, thì sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết hơn nếu các anh chị có thắc mắc gì ấy, thì anh chị liên hệ đến môi giới ấy, thì nó tiện hơn và nhanh hơn còn nếu mà khi các anh chị không có nhập mã này thì nó sẽ đơn thuộc về cái đơn vị chăm sóc khách hàng công ty thì cái này thì người ta cái, cái, cái khách hàng người ta rất là nhiều đó, người ta không có sâu sát các bạn được không thể hướng dẫn cho chi tiết các bạn được bây giờ khi các bạn hỏi và thắc mắc vấn đề thì các bạn phải điền lên tổng đài đó như vậy nó mất thời gian mà người ta ờ, mà cái đơn vị mà ờ, cái bạn tổng đài viên á, thì chưa chắc là người ta đã rành về cái chương đầu tư chứng khoán này rồi thì uh, khi các bạn mà mà mà mà quét cái mã QR này á, để vào nhỏ à, vào lấy được cái mã giới thiệu của mình là BAB4 này á, thì mình sẽ thêm các bạn vào trong cái nhóm Zalo của mình TTF uh, ờ, TTF này đối với khách hàng VIP của mình á mình sẽ thêm một nhóm đó để để đồng hành cùng các anh chị trong quá trình đầu tư này rồi thì uh, khi mà mà các anh chị vào quét cái cái cái mã thì nó nó thể hướng dẫn đưa anh chị đến một cái đường link mở tài khoản thì nó thể giống như thế này đây ở trên uh, YouTube của mình ấy, có mình có lo mình có lập một trang YouTube để hướng dẫn các anh chị đây các anh chị sẽ làm theo những hướng dẫn của video này hàng mở tài khoản mọi lúc, mọi nơi, một cách tức thời. Với ứng dụng như công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay về định danh đã cho phép quá trình mở tài khoản eKYC tại VPS được thực hiện trên môi trường trực tuyến 100% mà vẫn đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và bảo mật cao. Chỉ với 5 bước định danh đơn giản, quý khách ngay lập tức có tài khoản chứng khoán với đầy đủ các tiểu khoản giao dịch cùng các tiện ích dịch vụ chỉ trong một lần đăng ký. Sau khi đã tải ứng dụng VPS Smart One, quý khách truy cập ứng dụng. Tại màn hình đăng nhập, quý khách bấm vào nút Mở tài khoản để bắt đầu các bước xác thực danh tính. Bước 1. Quý khách điền các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, email. Bước 2. Để xác thực giấy tờ tùy thân, quý khách vui lòng chụp ảnh chứng minh thư hoặc căn cước công dân mặt trước và mặt sau theo hướng dẫn. Bước 3. Giữ camera của điện thoại ngang tầm khuôn mặt và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Lưu ý, giữ điện thoại ổn định, thẳng khuôn mặt điều chỉnh khuôn mặt nằm giữa vòng tròn. Bước 4. Xác nhận và hoàn thiện thông tin. Khách hàng kiểm tra kỹ các thông tin và chỉnh sửa nếu cần trước khi xác nhận. Tại bước ký hợp đồng, quý khách có thể tải ảnh chụp chữ ký để dễ dàng xác nhận trong các giao dịch trực tiếp tại quầy của VPS hoặc ngân hàng. Sau khi thành công mở tài khoản eKYC, quý khách ngay lập tức có thể trải nghiệm tất cả các tiện ích dịch vụ trên hệ thống kênh giao dịch hiện có, cũng như những đặc quyền dành riêng cho khách hàng của VPS. Mở tài khoản eKYC tại VPS đơn giản, bảo mật, tức thì. VPS vượt trội và khác biệt. Đó. Ờ, trên đây là các cái video mà hướng dẫn anh chị mở tài khoản chứng khoán tại công ty vps thì bước tiếp theo mà khi các anh chị mở hoàn thành rồi á thì các anh chị phải nạp tiền vào các anh chị phải nạp tiền vào thì chúng ta mới có thể mua bán cổ phiếu mua bán mua cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu được đúng không ạ thì ờ, ở thị trường chứng khoán á, thì có một số cái sản phẩm nơi ờ, thứ nhất là chứng khoán ờ, chứng khoán cơ sở chứng khoán phái sinh và cái các sản phẩm về chứng quyền rồi các sản sản phẩm về trái phiếu đó thì thì đối với ờ, đối với những nhà ờ, đầu tư mà F0 hoặc là gọi là những nhà đầu tư mới bắt đầu á thì mình ờ, lời khuyên của mình á, là các bạn nên tập trung vào đầu tư chứng khoán cơ sở trước đúng không ạ à, tại vì sao tại vì đối với những nhà đầu, chứng quyền và trái phiếu á, thì cái chứng cái mình sẽ giải thích từng ý nghĩa riêng của từng cái ở những cái video sau nha đối với chứng khoán phái sinh ấy, thì cái cái cái cái rủi ro mà đánh đánh chứng khoán ấy, thì nó rất là cao mà cái phí mà giao dịch chứng khoán phái sinh ấy, thì nó cũng rất là cao nha các bạn phí và thuế nó rất là cao cho nên á mình mà đối với những người mà đầu tư kỳ cựu đầu năm á, thì người ta mới dám đánh ờ, chứng khoán phát sinh còn đối với những nhà đầu tư mà mới vào mà muốn đánh phát sinh ngay á, thì khả năng các bạn thua rất là nhiều đúng không ạ cho nên á, Ờ, thì các bạn đầu trước mắt khi vào hay là các bạn đầu tư đầu tiên chứng khoán cơ sở với đã thì ở ờ, ừ, thị trường chứng khoán Việt Nam mình á, là có ba cái sàn chứng khoán chính đó là ờ, đầu tiên là sàn HOSE à, sàn HNX và sàn Upcom thì cái sàn hồ dê á, là các bạn tưởng tượng nó là một cái đại là một cái trung tâm thương mại hay là một cái đại một, một cái siêu thị lớn rồi cái sàn HNX ấy, nó là một cái chợ huyện nó là một cái chợ huyện còn à, cái sàn à, upcom á, thì nó là ừ, các bạn tưởng tượng nó là một cái chợ chợ làng á nó một cái chợ làng chợ hoặc là một chợ à, thế nào nhỉ nó là một chợ làng á nó thì à, cái ờ, sàn HOSE hay là gọi hay gọi cách khác đó là sàn sàn sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh còn sàn HNX là sàn chứng khoán Hà Nội và sàn ờ, Upcom chính là sàn sàn ờ, sàn chứng khoán gọi là thế nào nhỉ đang đợi đợi đợi đợi dự sản đó. đó thì ở ba ở trên ba sàn này á, thì người thì chúng ta đều giao dịch và mua bán cổ phiếu được thì ở mỗi sàn á, ờ, mỗi cái sàn á, thì nó có biên độ dao động khác nhau hoàn toàn nha đây nếu các bạn nào chưa biết các bạn nên có thể google tìm đối với sàn HOSE ấy, thì cái biên độ giao động dao động của uh, của các cổ phiếu thì nó thấp hơn và sàn HNX ấy, thì nó rộng hơn và sàn Upcom nó còn rộng hơn nữa sàn uh, à, đối với uh, thản hồ dế thì biên biên độ dao động của nó là khoảng là khoảng 7 phần trăm bảy phần trăm mỗi cổ phiếu tức là từ sàn từ uh, nó thế nào nhỉ Tại tại vì trong trong một phiên giao dịch á, thì uh, một cổ phiếu nó có đương có ba trạng thái và là cao nhất bình thường và là thấp nhất thì thấp nhất được gọi là giá sàn hay nó chính là giá các bạn tưởng tượng giống như sàn nhà hoặc là uh, trần nhà đó nó tương tự như vậy thì sàn tức là mức giá thấp nhất có thể biến động trong ngày tức là mức giá còn mức giá mà mức giá mở cửa ngày hôm đó chính là mức giá tham chiếu và mức giá có thể tăng cao nhất gọi là mức giá trần thì tương tương ứng với ba mức giá đó thì sẽ có ba màu khác nhau thực thực chất là năm màu chứ không phải là ba màu đầu tiên á, màu đầu tiên chính là màu tím màu đầu tiên là màu tím màu thứ hai là màu xanh lá cây màu thứ ba là màu vàng thứ tư là màu đỏ thứ năm là màu ờ, xanh xanh dương màu xanh dương hay là còn hay còn gọi là màu ờ, màu nước biển á màu xanh nước biển á thì màu tím thì ờ, nó mỗi màu này nó đại diện cho một sắc thái của cái cổ phiếu ngày hôm đó lắm là mình sẽ lấy ờ, mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem cụ thể cụ thể từng từng màu nó có tác động như thế nào nha nó gây ám ảnh cho nhà đầu tư luôn á đây màu tím này á, thể hiện mức giá là giá trần này cao nhất trong ngày màu tím này á, tức là nó thể hiện một cái mức mức giá mà mức giá tăng tối đa ở trong ngày đối với một trong sàn đó rồi màu xanh lá cây này á là mức giá tăng hơn là đây màu xanh lá cây là thể hiện là mức giá mà nó cao hơn mức giá tham chiếu ở hôm đó còn cái mức giá tham chiếu rồi màu vàng á màu vàng đây là giá mỡ cựa của ờ, phiên giao dịch màu đỏ thì nó lại ngược lại với cái màu ờ, xanh lá cây tức là mức giá mà giảm ờ, giảm hơn mức giá tham chiếu vào tím này gọi là giá trần này. màu đỏ này là mức giá mà à, nhỏ hơn phản chiếu xanh dương này là một giá à, mà mức giá thấp nhất trong phiên trong ngày trong phiên đó hay gọi là mức giá sàn đây thì là ở các cái phía các cái này á mình để ở chế độ à, à, mực, mực đen nha các bạn để nhìn nhé đây thì thì cái ở, ở mỗi sàn thì nó có nó có các màu thế này thì à, mức giá trần là mức giá mà tăng hết biên độ có thể là trong trong ngày hôm đó cũng ngược lại mức giá trần chính là mức giá sàn đây chính là màu xanh dương này thì nó là cái mức giá mà giảm thấp nhất trong phiên ở ờ, trong, chính là trong ngày hôm đó đó còn mức giá tham chiếu là mức giá mà đóng khi lúc mà đóng cửa là nó không tăng không giảm so với ngày hôm trước hoặc lừa hoặc cái phiên mở cửa nó còn à, và cái biên độ biên độ dao động chính là biên độ dao động ở sàn HOSE thì nó là 7% tức là từ cái mức giá sàn đó, từ mức cái giá tham chiếu này này từ cái mức giá tham chiếu từ cái mức uh, mà màu tham chiếu này màu vàng này lên màu tím nó là 7 phần trăm hoặc là từ mà từ màu vàng này xuống cái màu xanh dương này á, là mức giá thấp nhất trong phiên trong ngày đó lên là 7 phần trăm giảm tối đa là tăng tối đa là 7 phần trăm hoặc là giảm tối đa là 7 phần trăm đúng không ạ từ màu đó từ màu tím xuống vàng 7 phần trăm từ vàng xuống xanh dương là 7 phần trăm còn nếu mà hôm đó mà nếu mà tăng từ màu vàng nó đáp nó đạp xuống màu xanh dương xong tăng nếu mà bạn nào mua màu xanh dương này mà, mà tăng lên màu tím thì bạn các bạn được 14 phần trăm nó đó là mức giá cao nhất và thường thường mà các bạn mua ở ờ, mức giá sàn các bạn bật lên thăm cái mức giá trần thì rất là ít ít khi các bạn được cái đó rồi tiếp theo là sàn upcom thì cái biên độ dao động của nó biên độ dao ờ, động của upcom là 15 phần trăm 15 phần trăm nha 15 phần trăm đối với cổ phiếu bình thường giao dịch trong ngày tức là giống như lúc nãy mình nói từ cái biên độ dao động từ cái giá thăm cái màu màu vàng này lên màu tím là 15% mà từ màu vàng này xuống màu xanh dương cũng là 15% từ màu tham chiếu này từ tham chiếu lên trần là 15% và từ màu à, từ tham chiếu xuống sàn là 15% 15% một phiên là nó khủng khiếp lắm các bạn nha các bạn tưởng tượng đi nếu đối với của như cổ phiếu mình lấy ví dụ là cổ phiếu ờ, của công ty cổ phần là DGC đi DGC đây không mình sẽ lấy một cổ phiếu sản ờ, Upcom Upcom gì nó sản nào ta cổ phiếu nào ta đây sản Upcom Upcom mình sẽ lấy một cổ phiếu sản Upcom là HPG đi HPG HPG thì mức giá sàn của nó mức giá thấp nhất trong ngày của nó là 4.000 mức cao nhất là 4.5400 à, à, tức là nó chênh nhau 1.400 đồng là mình sẽ lấy một cổ phiếu mà giá cao đi mình sẽ lấy cổ phiếu giá cao cao đó là Upcom cho các bạn dễ hình dung đây VEA đi VEA đi mình lấy qua giá VEA nhờ nhập các bạn nhé bạn lại xí nhỉ động lực máy và nông nghiệp đây thì mức giá tham chiếu của nó là 40 49.400 đồng 49.000 tham chiếu của nó là mấy 40 49 49 49.4 rồi mức giá Newton của nó là 56.8 56.8 mức giá sàn của nó là bao nhiêu ta mức giá sàn của nó là 42 42 đó đây đây là cổ phiếu ờ, VEA cấp công ty máy nông nghiệp này, sàn upcom này. Đây. đó đó tổng công ty máy động lực và váy nông nghiệp Việt Nam đó thế đây các bạn nhìn này các bạn nó chênh lệch à, nhau từ giá sàn với giá trần biên độ 13 phần trăm nó rất là lớn các bạn chia trừ đi thì nó chênh lệch nhau đâu đó khoảng là 14.800 đồng từ mức giá sàn đến mức giá trần là 30% nó khủng khiếp biên độ dao động 30% á nó khủng khiếp lắm á các bạn trong một phiên nếu các bạn mua giá sàn xong rồi các bạn ăn ngay 14.000 ờ, 14.800 đồng nếu các bạn mua màu xanh dương mà nó tăng lên giá tím đó lệch nhau 14,8 ngàn đồng đó nó lệch nhau 14,8 ngàn đồng trong một ngày đấy đấy là mình lấy cái ví dụ à, để các bạn hiểu được là cái mức trình độ chênh lệch giữa à, giữa mức giá sàn và mức giá trần nó lớn mức nào rồi tiếp theo là ở sàn HNX sàn HNX thì, thì biên độ dao động của nó nó nhỏ hơn sàn Upcom và lớn hơn sàn HOSE sàn HNX thì biên độ dao động của nó là 10.000 đó 10 biên độ dao động của nó là 10.000 thôi nó ví như sàn à, mình lấy cổ phiếu hoặc là cổ phiếu của ngành Gia Lai mà gần đây rất là khá nổi tiếng mà cho, mà, cho mọi người nhé HAG đi HAG thì nó vẫn à, liên tiếp ở HNX ạ ơ HAG chuyển sang HOSE này à? à, ACB ACB ngân hàng là ngân hàng có thương mại cổ phần Á Châu đúng rồi Á Châu chuyển sang Hồ Sê đây này à, được rồi mình kiếm rồi nè, à CEO đúng rồi cổ phiếu CEO cổ phiếu CEO đi à, biến độ của nó là dao động là 10 phần trăm nha đây được kéo được ký quỹ theo ngày ờ, thông báo ngày 15 tháng 4 2022 được mới là tức là nó nó mới được giao dịch ký quỹ đây thôi nhưng ngày trước đó nó không được giao dịch giao dịch quỹ đâu thì ờ, cái cái cái biên độ dao động của nó là 10 phần trăm đây giá tham chiếu này giá trần này giá sàn này chiếu giá trần và giá sàn đó nó chênh nó chênh nhau là 10 phần trăm rồi thì và và cái cái cuối cùng là là sàn uh, à, dê sàn sàn Jose ấy, thì nó biên độ dòng nó ít hơn cộng trừ 7 phần trăm thì à, đúng là cộng trừ 7 phần trăm và nó tùy vào đó nếu mà đối với cổ phiếu cổ phiếu giao dịch bình thường trong ngày còn đối với cổ phiếu mới niêm biết trong ngày đầu tiên hoặc được giao dịch trở lại sau khi tạm ngừng giao dịch trên 25 ngày thì cái biên độ dao động của nó lớn hơn rất là nhiều đối với sàn upcom thì nó là 40 phần trăm còn sàn HNX là 30 phần trăm còn sàn HOSE là 20 phần trăm thì ở ờ, mỗi sàn thì nó cái đây mà ví dụ như đây mà các bạn chuyển từ sàn upcom hoặc sàn hnx sang sàn Dê thì nó sẽ có một số cái điều kiện nhất định à, theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan nhà nước của ủy ban chứng khoán nhà nước đúng không? không phải các bạn muốn chuyển sàn từ upcom sang sàn hnx là thì chuyển đâu mà các bạn muốn chuyển từ sàn hnx sang sàn hose các bạn thích chuyển đâu chuyển không có gì không phải chuyện đó đúng không ạ để để được chuyển sang sàn Dê thì các bạn phải đáp ứng một số đủ các cái chỉ, chỉ tiêu tiêu chí mà Ủy ban chứng khoán nhà nước đặt ra thì ngày xưa thì chuyển nó dễ nhưng hiện tại là càng ngày nó càng cắt khe trong cái việc chuyển ờ, nhượng này và và đây là cái cổ ờ, và cái cổ phiếu mà giao dịch trong ngày không ngư quyền để tạo cổ tức hoặc tạo thương bằng cổ phiếu ký quỹ cho cổ đông hiện hữu có sàn uh, ờ, HOSE thì nó dao động 20% còn HNX trên 30% và Upcom tương đương ở uh, 40% nó tương đương với giao dịch cổ phiếu mới mới được biết trong ngày đầu tiên đó, nó thì nó sẽ biến động giá khá là lớn ở những phiên này thì biến động giá nó khá khá là lớn thì à, ở những ngày mà giá mới nên biết này này đó thường thường là mọi người nếu mà các nhà đầu tư mà mà thích mạo hiểm á, thì mọi người có thể tự cân đối nha chứ mình không mình mình không khuyến khích trong việc này còn đối với việc mà đối với những cổ phiếu mà chốt cái ngày mà chốt quyền để hưởng cổ tức hoặc là cổ tức bằng tiền hoặc là thượng bằng cổ phiếu thì thường thường á, người ta để bán trước ngày đó chờ nó chốt ngày đó xong bắt đầu ờ, mới mới mới mới mới tham gia mua trở lại Đó. rồi nên đây là cái biên độ dao động của mỗi sàn nhé nó khác nhau là chỗ đó đấy là biên độ dao động của mỗi sàn nó khác nhau rồi tiếp theo tiếp theo là tiếp theo là các bạn đặt đặt lệnh mua và bán ở trong uh, uh, trong cái phiên giao dịch như thế nào đúng không ạ thì để đặt lệnh mua và bán ấy, thì các bạn phải chuyển tiền vào thì để mà chuyển tiền vào thì các bạn phải liên hệ với cái bạn uh, môi giới hoặc là công ty chứng khoán để các bạn biết cái các các cái phương thức chuyển tiền bởi vì mỗi ngân hàng nó có một cái có một cái cái tài khoản riêng có một cái cách chuyển tiền riêng chứ không phải ngân hàng nào nó nó giống nhau đó chính vì vậy à, cho nên là mình mới khuyến khích các bạn là nên à, nên nên nên có một cái bản à, môi giới chứng khoán riêng có một cái bản môi giới riêng để các bạn các bạn ấy, à, tiện tiện à, chăm sóc các bạn hoặc các bạn hỏi gì các bạn ừ, cũng rất là tiện có người để hỏi khi mà các bạn không nhập cái mạ cái mạ mã giới thiệu đó, đó thì nó là thuộc về bên phòng chăm sóc khách hàng á thì nó rất bất tiện cho các bạn và tiền phí của các bạn à, mà tiền nếu các bạn không nhập à, cái cái mã giới thiệu thì tiền phí nó tính cũng y, y chang vậy đó nó cũng tính y chang giống như có người mời giới thiệu vậy ạ thì tội gì mình không nhập được cái mã giới thiệu của người môi giới chứng khoán vào đúng không ạ nên nên nhập vào rồi thì ở video sau á, thì mình sẽ hướng dẫn uh, các bạn giao dịch cái, cái app đó như thế nào chuyển tiền rồi chúng ta đã bắt đầu giao dịch đúng không ạ chọn cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay hãy uh, chia sẻ video này cho những người cần những uh, cần những kiến thức như vậy nhé đối với những nhà đầu tư F0 hoặc những người mà chưa biết về thị trường chứng khoán cảm ơn các